à, chúng ta là một cặp tốt đấy Tôi nghĩ là anh nói đúng đấy thằng này bảo là mình hãy gọi cho Dex sau đấy thì sẽ tận hưởng cuộc sống mọi chuyện thế nào vì à, tôi lấy được con flat hết rồi có gặp vấn đề gì không còn về cái uh ơi ơ đi ok What the... Vừa khen là chúng ta là cặp tốt xong lái xe nó húc cho mình phát Đéo hiểu